Chào anh em nhé Hôm nay công ty chúng tôi vừa ra đời cái sản phẩm mới đây là chiếc máy VIP 68 sản phẩm này có thể đến bất cứ sân chơi nào về bầu cua tài xỉu sóc đĩa đều phải chơi được đều phải biết trước kết quả anh em đến sân chơi người ta này hoàn toàn đồ đạc của người ta cho người ta làm cái luôn chỉ cần sắm cho mình duy nhất một chiếc máy thôi là nó sẽ báo trước kết quả chơi và cuối cùng là mình sẽ là người giành chiến thắng thì chiếc máy này nó đã lập trình sẵn ba cái chế độ khác nhau về bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì đây là cái giấy hướng dẫn của nó tài xỉu là tài dung hai xỉu dung một sóc đĩa là chẵn dung hai nẻ dung một bầu cua tôm cá là bầu không dung cua một ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà hai dài và này là ba ngắn sau đây tôi sẽ test cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng sản phẩm này bật máy này bấm chế độ sóc đĩa này để luôn vào cái đĩa này để nó rung vọng lên cho anh em nghe anh em cảm nhận được luôn nhé dùng một cái này đánh nhẹ này ba đen chuẩn luôn dùng một cái đánh nhẹ tiếp này ba đen tiếp này một cái tiếp tục đánh nhẹ này ba đen tiếp chồng vị vân báo này tắt máy này bật lên này bấm chế độ tài xỉu này tài dung hai xỉu dung một anh em nhé dung hai cái này anh tài này ba bốn năm mười hai điểm tài dùng một cái này đánh xỉu à, một hai bốn bảy điểm xỉu dùng hai cái này đánh tài này hai bốn sáu mười hai điểm tài tắt máy này bật máy này bấm chế độ bầu cua này như con này này dùng hai cái này cụ thể là hai cái dung dài này đánh gà nhé mở này Đấy, gà bầu nai Đấy, rất là chuẩn luôn dùng ba cái này đánh con nai này ba dùng gắn đánh nai này hai nai một tôm như vậy này tôi sẽ để trực tiếp cái máy rung này để sát máy quay để anh nghe xem nhịp rung nó có êm không nhé thì vừa tôi quay video cho anh em cố tình tôi để cái máy này như thế này này máy lại báo tôi biết ba cái rung luôn đánh nai này mở anh em xem này anh em chưa một nai một gà một cá thì vừa tôi cố tình tôi để cái đĩa này để làm sao khi em ngồi đây tôi sóc cho anh em tôi test cho anh em thì để anh em nghe thấy còn bình thường khi mình chơi mình đút vào trong người thì không ai để biết được vừa tôi nhấc lên tôi đã cầm trên tay và để sát máy quay thì anh em cũng không thể nghe gì luôn chiếc máy này chơi rất là ok khoảng cách là 7 mét đổ lại có thể báo cho anh em biết chính xác 100 trăm ra cái gì để mình chơi khi em lấy sản phẩm này thì bảo hành anh em là hai năm anh em mua hàng thì có thể test hàng thử hàng thoải mái luôn thì tôi có ba cơ sở chính một là bến xe miền Đông Sài Gòn hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội ba là cầu rồng Đà Nẵng anh em mà qua trực tiếp cửa hàng test hàng cửa hàng trực tiếp sản phẩm này thì bảo hành 2 năm anh em ở gần thì có có thể qua trực tiếp cơ sở tôi anh em mang đồ đạc lên test hàng bảo hành cho anh em là 2 năm của anh em ở xa không qua được thì tôi sẽ hỗ trợ gửi hàng toàn quốc cho anh em khi em nhận hàng thì test hàng ưng ý anh em lấy sản phẩm thì anh em mà quan tâm mà từng thua tha từng đâm một cảnh nợ nần vay mượn thì có thể liên hệ để chúng tôi giúp anh em giành thắng trong sân chơi mình thì đây là sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất công ty chúng tôi anh em nhé ai quan tâm thì liên hệ để chúng tôi giúp anh em giành thắng thôi xin chào tất cả anh em